mình ăn sáng xong rồi mọi người bây giờ mình sẽ đi ờ, đi dạo dọc theo cái ờ, ngôi làng nhỏ này nha các bạn đây giống như là cái dốc đi xuống đó, và có cái hướng đi lên trên đây nữa nè mình sẽ đi xuống đây ở bên kia có cái nhà thờ kìa các bạn có cái nghĩa trang của nhà thờ phía bên ngoài á à. cái nhà này à, nhỏ xinh hết mọi người cái nhà này có trồng hoa bên ngoài quá trời luôn nè trồng hoa dọc theo cửa sổ những ngôi nhà bằng đá này có ờ, tuổi thọ chắc là lâu lắm rồi đó các bạn you cannot get in there no đây có cái lối đi lên cầu thang nè mọi người con hẻm nhỏ hẻm hẻm nhỏ dẫn vào ngôi làng nhỏ rộng quá nhỏ <laughs> cái khung cửa sổ khung cửa sổ cái nhà ở bên trong cái nhà nó có những cái đồ vật nhìn nó nó đọc như lạ nhá. đây là bên trong cái nhà của người ta đông. hơi có gió cũng hơi lạnh lắm mọi người trên đây giống như trên cao rồi ờ, ờ, ờ. đây nè đây có cái nhà ở phía bên ngoài treo ha rồi có mấy cái ghế ngồi ngoài cửa nữa nè trời nắng xuống ngồi phơi nắng uống trà what hanging basket I know this is hanging basket I mean I mean what's there cái cái vỏ hoa tím dễ thương cho, đây nè trong là trong cái nhà có cái cổng nhỏ đi vào Yeah. Ah. Holiday coffee, the left You ring dogs. You phone the number or Ở đây người ta cho thuê nè mọi người, cho thuê khách um, ai mà đi đến đây tham quan nghỉ dưỡng thì thuê những cái căn này ở được nè. Rất là dễ thương. you know what that is next to the door? What? Down there, the white thing. Mm. That's when they used to deliver the milk. They bring the milk in a bottle and they put the bottles in there. À. Yeah. That's what I used to do. Tony nói cái này nè. Cái um, cái trắng trắng nhỏ nhỏ đây mọi người thấy không? Để ngay trước cửa đó, để khi mà người ta giao sữa. Ở Anh có một cái uh, truyền thống ngày xưa là sẽ uh, giao sữa mỗi ngày đến uh, trước cửa nhà nhưng mà bây giờ thì uh, người ta đi siêu thị mua thôi. Mà một số nhà vẫn còn uh, dùng cái dịch vụ là giao sữa để mỗi ngày người ta có sữa tươi uống đó mọi người là để trong cái sọt đó đó những cái chai sữa sẽ để trong đó đó cái ngôi làng nhỏ này rất là yên bình luôn rất là yên tĩnh luôn mọi người đúng là một nơi đáng sống không có ờ, tiếng xe cộ ồn ào và cũng không có ô nhiễm there. That used to be a door for the girls to go into school. Cái nhà này từ năm 1873 lâu rồi cho mọi người. Bên không cửa sổ. Bên cửa sổ là mình thấy bên trong như là nhà bếp á, bên trong có mấy cái đồ dùng nhà bếp bên đây là có một cái trường học nè mọi người là trường học ngày xưa bây giờ thì không còn là trường nữa tại vì người ta nói là trước cũ ngày xưa là cái trường nhưng mà ở cái căn này là để cho con gái thôi trường cho con gái không biết là con trai thì chỗ nào nhưng mà ở đây thấy là để cho con gái đi xuống đây mình nghĩ chắc là trường học ở dưới đây nè tại vì nghe tiếng ờ, trẻ con trẻ con chơi đùa dưới đây ôi thấy um, ở bên cái bức tường này để rất là rất là lâu luôn rồi nè năm 1000 năm 1684 mấy trăm năm rồi hả mọi người lâu rồi chưa xưa cổ This is the house. This is school. The man was a man that lived in this town many years ago, and he was a cloth merchant. Mm. Cloth mm. meaning fabrics, and he was wealthy. Mm. So what he did was he opened a school here. That's his name, John Brabin. Mm. That's why his name is on there, because this used to be a school a long time ago, and he opened the school to give local kids education. Mm, look. The above the door tells you it tells you the uh, the year the house was built, 1873. Yeah, I see it. Yeah, look, there's something else on this on this one. Look. so there you go so these three houses right one two three were opened in 1684 mm. again the man died in 1683 and it was for looking after the poor people so it was a place for them to stay and live that's what these three houses did 300 years old cái nhà đó là cái cái trường đó với lại cái nhà này nữa như vậy là cái trường của dành cho con gái đằng đó đó mọi người với lại cái nhà này là khoảng uh, từ năm 1684 đến nay là khoảng uh, gần là 339 năm rồi đó mọi người rất là lâu rồi ha bởi vậy cho nên là mình nhìn cái bức tường là mình có thể nói là cái nhà đó xưa tại vì cái ờ, người ta làm bằng đá nè những cái tảng đá to to to đó là xưa lắm rồi mình cái ngôi làng mình cảm giác cái ngôi làng này cũng là cũng chưa bên đây có căn nhà này cũng ờ, là cái nơi để ờ, cho thuê đó các bạn thuê để ờ, ở ai mà đi du lịch đến đây là có thể thuê ở đây <coughs> đây trẻ con quá trời nè ở đây là cái trường học của ngôi làng trường học chính trẻ con từ ở trên núi rồi um, ở trên heo hút ở trên kia đi xuống đây cũng xa đó chứ bộ nó có gần đó lúc nãy mình đi xa xa trên kia là khoảng cả chục cây số luôn rồi trẻ con tất cả tập trung về đây đi học ở đây đây, giống như là trường à, cấp 1 trường cấp 2, cấp 3 ở đâu thì mình à, không biết mình thấy trường cấp 1 ở đây nè bên khung cửa sổ này có hai chậu hoa đẹp quá nè mọi người Hả? ở trong cái uh, ờ, sớm trong kia cũng có những cái căn nhà nhưng mà mình sợ là không biết có vô đó được không cho nên là mình không có dám vô nha mọi người mình chỉ đứng ở đây thôi Oh, the dog. The dog, I just saw it, look. Hey. con chó cái con chó nó nằm nó nhìn mình cái đấm đuối luôn kìa hello ờ trời cái nhà này từ năm 1675 nè mọi người lâu đời quá ha filming outside the house and putting the camera through the window, basically. That's Another pub. What's up in cafe? Post office, look. We're going this up. What's up? Pardon? What is up in there? This is shop and cafe. Just they don't, here just they a don't. place to buy like tea and coffee and milk and stuff. Yeah, they don't have like a. Uh, trong đây cũng có một cái lối nhỏ no, we don't have like the, the um... Chipping Brook Bridge it's called yeah, look. ở bên hông nhà mọi người thấy không có một cái nhà nhỏ nhỏ cho con chim nó ở nè người ta để cái nhà đó cho chim ở với lại um, đây nữa nè bên ngoài cửa sổ nè người ta để cái à, đậu hạt đậu hay là hạt thóc gì đó cho chim nó đến nó ăn đó mọi người ừ. cái nhà này cũng có một cái vườn hoa à, nhỏ xinh đây đẹp quá ha cái hoa này cái hoa Cosmo này ở nhà mình cũng có đó nè dễ thương quá cái um, cái làng này cũng nhỏ chứ không có lớn mọi người cũng không có nhiều nhà chỉ có bao nhiêu đó thôi đó có hai cái con đường chính là cái đường lúc nãy mình đi với cái đường bên đây vậy thôi ở đây giống như là có um, cái tượng đài tưởng dạ, nhớ nè đó xung quanh là nãy giờ bao nhiêu đó thôi mình cũng đã khám phá hết cái à, cái ngôi làng này rồi bây giờ thì lên xe đi tiếp nha mọi người đây có một cái nhà thờ nè mọi người nhà thờ trong ngôi làng nhỏ cho dù là ngôi làng nhỏ làng lớn gì thì à, chỗ nào cũng có nhà thờ mọi người tại vì bên đây người ta người ta ở cái đạo chúa này nè đa số ở xung quanh nhà thờ lúc nào cũng có nghĩa trang bên ngoài mọi người nói như mọi người thấy đồng hồ hai giờ rưỡi rồi đó bên đây cái ngôi làng có chút xíu vậy thôi đó nhìn cái nóc nhà nè mọi người nhìn nóc nhà nè không có nhiều nóc nhà có ít rất ít nhà trong ngôi làng này ở đây thì mình thấy có một cái cửa hàng bán um, bán đồ giống như là đồ ờ, đồ um, rau quả hay là đồ những cái đồ ở trong cái làng này đó mọi người giống như cái uh, tiệm tạp hóa vậy đó đây nè thấy ngon chưa hành bắp cải hành lá cà chua cà chua ngon quá cà chua trái to lắm đó mọi người một cái cùm tay luôn á trên này cũng có bắp cải nữa nè ở đây có ờ, có nấm có nấm có bắp cải có cái củ cải quá trời to cái này giống như củ dền quá phải không mọi người à, to quá trời luôn nè mà không biết là mua cái đó về làm cái gì ăn nữa hello Hi. Hi. nhiều nhiều trái cây lắm ơi có cái bơ này tươi quá mà cái bơ này chưa có chín dạ yeah. xa lắm ôi đây có cái củ nghệ đây có nghệ nè mọi người củ nghệ ở đây có cái hũ mật ong nè mọi người thấy là nói là mật ong mật mật ông uh, à, anh cho nên mình sẽ lấy mật hủ honey I want the honey honey yeah. I want the honey You want some honey, yeah? In yeah, this we'll honey. Put it over there. Yeah, put it over yeah, there. lấy cái hũ mật ong đó đi. Thì cũng có nhiều cái loại sauce. Thành ờ, cái uh, mấy cái này nè, giống như là cái pasta đó, giống như cái loại nuôi của mình gọi là nuôi đó. Thấy cái này uh, có nhiều cái hình hài nó đẹp, màu sắc đẹp quá nè. Cái này chắc Kichi sẽ thích lắm luôn đó đẹp quá mua cái này về nấu cho chị ăn ở đây có nhiều cái loại lắm mọi người có cái cọng dài dài này nữa nè ở đây là cái này người ta làm từ rau củ nè các bạn đây có quầy thịt tươi nữa. Yeah. yeah. <laughs> Thank you. Still <laughs> paying for it. Where did she get them done? Uh, well, she got them done back home. It was uh, Vietnamese. Right. So she got them done back there. It's a lot cheaper getting them done there than it is here. Yeah. I'll tell you that, yeah. Yeah, they are, they are like Yeah. Có những cái cam này, cái cam này không biết là nó ngọt không nữa. cô nói ở ờ, cái những cái đồ trong đây ờ, là organic hết đó mọi người táo này thơm lắm nha mình sẽ mua ăn thử cảm giác rất là giòn luôn mình mua thêm cái củ gừng này nữa nè này có nhiều cái loại bánh nhìn ngon lắm nè mọi người này bánh đậu phộng này uh, yeah. These are like local made, local made biscuits here. Cái này giống như là bánh nhà làm Bánh của cái nơi này nè. Mình không biết cái loại nào ngon nữa ta. What would you eat honey? mình sẽ mua mình sẽ mua cái bánh gừng nha mọi người chili chili in the box that's two in the box so yeah, they have two in the pack two in the pack that's fine so we have to... rồi mình sẽ lấy cái bánh gừng này ok bây giờ cũng 3 giờ chiều rồi đó mọi người bây giờ mình sẽ đi về đi về để um, kịp về đón chi chi nữa à, hôm nay là chiều thứ sáu thường thì uh, chiều thứ sáu sẽ um, giao thông sẽ bận hơn là những uh, cái ngày khác Xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem video.